Hệ tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn và được ngăn cách với nhau bởi một lớp điện môi. Đấy, các em có thể hình dung một cái tụ như sau. Hệ cấu tạo của tụ điện gồm có hai bản kim loại đặt gần nhau và được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Đấy, được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện. Thì cái này chúng ta có thể chế tạo một tụ điện rất đơn giản bằng cách là các em có thể có thể là sử dụng hai cái cốc, hai cốc bằng là kim loại nhé và chúng ta nhồi vào giữa hai cốc đó một lớp giấy và các em chú ý này, cái giấy của chúng ta phải được tẩm uh, paraffin nhé, paraffin như ở trong phần uh, hóa học lớp 11 chúng ta đã học rồi. Đấy, cái paraffin đó chính là một cái chất được dùng làm ngăn cách giữa hai điện cực đúng không các em? À, hoặc chính là một cái chất cách điện nhé. À, sau đó thì chúng ta sẽ à, nghĩa là chúng ta sẽ nhồi vào hai cốc này, à, một lớp giấy. À, khi đó chúng ta đã được một cái tủ điện rất đơn giản rồi. Hoặc là các em có thể dùng hai thanh kim loại. À, các em sau đó các em quấn, các em nhồi giấy vào giữa rồi các em quấn thành một hình tròn hoặc là một cái hình à, chữ nhật tùy vào cái hình dạng và kích thước kem mong muốn nhé à, đó là cách mà chúng ta có thể chế tạo các cái tủ điện đơn giản nhất đấy. thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi về tìm hiểu cái khái niệm của tủ điện nhá đấy, tủ điện thì à, cấu tạo này tủ điện là một hệ đây tủ điện tủ điện là một hệ gồm có hai vật dẫn đấy, đặt gần nhau và được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện đấy, các chú như vậy đấy. đây chúng được ngăn cách với nhau bởi một lớp cách điện và đi tủ điện được dùng để làm cái gì? Thì các em chú ý là cái ưu điểm ờ, hay là ứng dụng của tủ điện là tủ điện được dùng để tích điện và phóng điện cho mạch điện. Được chưa nào? Đấy, thứ hai nhé, được dùng để chứa điện tích hoặc đó chính là tích điện và phóng điện cho mạch. Đấy, tích điện và phóng điện cho mạch. Rồi, và trong ờ, ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta thường dùng một loại tụ đó chính là tụ phẳng. Đấy, tụ phẳng thì cấu tạo gồm hai bản kim loại như hình vẽ các em thấy trên mình nhé cử đoạn cùng hai bản kim loại này Đấy. và được uh, ờ, nuôi vào trong này một lớp điện môi đó là tụ phẳng và tụ phẳng thì được ký hiệu đây ký hiệu trên hình vẽ như đây đó, được ký hiệu như trên hình vẽ đây Đấy. đấy là tụ điện vậy thì làm thế nào để chúng ta tích điện cho tụ bây giờ đúng không vì tụ điện được dùng để tích điện và phóng điện cho mạch điện đó vậy thì bây giờ làm thế nào để tích điện được cho tụ thì chúng ta sang mục tiếp theo là mục là 1.2 đó chính là tích điện cho tụ hoặc chính là nạp điện cho tụ. Vậy thì để nạp điện cho tụ, bây giờ chúng ta sẽ nối hai bản của tụ điện với một nguồn điện một chiều. Đấy. Hoặc chúng ta có thể dùng cục pin nhé, Đấy, dùng một pin. Đây. Đấy. Giả sử bản bên này là bản dương này hay nguồn điện dương này, đây là nguồn âm hoặc em để ký hiệu một cái nguồn điện là một chân ngắn một chân dài ý là các em sẽ học trong chương số 2 nhé nào để lặp điện cho tụ thì chúng ta sẽ nối